Alo, xin chào anh chị em. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, bản tin review thị trường ngày hôm nay, ngày mùng 6 tháng 10. À, hôm nay thì index chúng ta tiếp tục một cây giảm điểm, à, một cây nến đỏ thân dài 29,74 điểm, tương đương với 2,69% và thanh khoản cũng đã gia tăng. À, hôm nay là thanh khoản đâu đó khoảng 11.000 tỷ. Thì với cái việc mà chúng ta có một cây nến dạng thân dài với thanh khoản gia tăng như thế này, rõ ràng là đây là một phiên tiếp tục là một phiên bị bán của thị trường và cầu đoạn này vẫn chưa có và đóng phiên ở 1074 tức là nó cũng suýt soát so với cái râu nến của phiên ngày 4 tháng 10 tức là chúng ta vẫn chưa chạm về đáy đâu vậy là đến đoạn này thì nhiều anh chị em sẽ bắt đầu lo lắng đến cái vấn đề có thể kịch bản mà chúng ta bàn với nhau ở những cái video trước đấy là kịch bản thị trường tạo hai đáy đi lên và nó sẽ không xảy ra thì chúng ta sẽ cùng phân tích với nhau trong video ngày hôm nay để xem là liệu chúng ta có còn cơ hội nào để tạo đáy ở tạo ngắn hạn ở trong dịp này hay không Đó hôm nay thì về cái dòng tiền này thì ờ, cái độ rộng nó đã xấu đi rất là nhiều so phiên ngày hôm qua sắc đỏ hoàn toàn chiếm như thế 429 mã giảm 60 mã tăng và 31 mã không đổi dòng tiền thì ờ, dòng tiền giảm mà nó áp đảo hoàn toàn thì với cái việc <clears throat> mà chúng ta đóng cửa ở tận 1074 như thế này thì nhìn về RSI thì chúng ta vẫn đang ở trong vùng quá bán có nghĩa là vùng này mình đánh giá là uh, vấn đề của chúng ta vẫn chỉ đang là thiếu cầu thiếu cầu thôi còn áp lực bán đoạn này thực sự nó không lớn nó không phải là lớn đúng không ạ ờ, vấn đề chỉ là thiếu cầu và thị trường không đủ cái động lực để kéo lên chúng ta còn cách cái vùng cạn ờ, một một một năm này một khoảng nó đâu đó khoảng 5 điểm và chưa đi về đến đây thì áp lực bán đã xuất hiện rồi có nghĩa là đoạn này có rất nhiều đang vị thế rất nhiều các vị thế đang chờ cắt lỗ người ta sẵn sàng đặt lệnh khi mà thị trường có tín hiệu hồi phục vậy thì vấn đề tiếp theo của thị trường ở đoạn này chính là sức hấp thụ đúng không ạ à, nếu mà thị trường chúng ta đủ sức hấp thụ hết cái áp lực bán của những người đang chờ cắt lỗ ở quanh cái vùng từ 10 uh, 1070 cho đến 1115 này nếu mà hấp thụ thành công thì khả năng chúng ta sẽ ít nhất là chúng ta sẽ giữ được cái nền giá ở đây chúng ta sẽ không bị giảm tiếp và kịch bản xấu sẽ xảy ra khi mà cầu tiếp tục bị suy yếu và uh, sự kiên nhẫn của các vị thế chờ cắt lỗ đoạn này người ta không còn giữ được nữa người ta tiếp tục thả, thả ờ, tiếp tục đưa lệnh ra tiếp tục bán ra thì rất khả năng cao chúng ta sẽ phải có một pha nhúng sâu hơn phía bên dưới này và việc mà chúng ta nhúng sâu hơn vùng bên dưới tức là mất đi cái vùng đáy của cái phiên ngày 4 tháng 10 này nhìn rõ hơn ở trên chart giờ đó chính là cái vùng này vùng 1069 1070 này đó. nếu mà áp lực bán tiếp tục đè xuống và chúng ta xuyên thủng qua cái vùng này thì đồng nghĩa việc cái việc tạo mẫu hình hai đáy ấy, nó sẽ bị phá vỡ đó. trên giặc giờ chúng ta sẽ nhìn rõ hơn cái cấu trúc hai đáy ở đây đó và nếu mà tính đến thời điểm đóng phiên hôm nay thì rõ ràng là cái kỳ vọng của việc tạo hai đáy nó vẫn còn nó chưa phải là mất hẳn đâu nó vẫn còn à, chúng ta sẽ chờ một cái tín hiệu tích cực khi mà chạm về cái vùng đáy của phiên ngày uh, phiên ngày mùng 4 tháng 10 tức là về đâu đó khoảng 1070 và sẽ có cầu quay trở lại đỡ và tạo đáy hay lên thì khả năng hồi phục trong ngắn hạn của VND là vẫn còn còn xấu hơn là nó giảm tiếp xuống vùng dưới này thì xác định là uh, tiếp tục lại rơi tiếp đúng không ạ và chúng ta sẽ phải tiếp tục mỏ đáy tiếp vậy là cũng kỳ vọng là trong phiên ngày mai thì có thể là chúng ta sẽ có một cây nến rút chân ở à, một cây nến rút chân vào phiên ngày cuối tuần à, vậy nó rút chân và đóng đến đâu đến nóng nến đâu đó khoảng uh, 1090 1095 thôi là tương đối ok rồi chúng ta chỉ có thể kỳ vọng như vậy vì chúng ta bây giờ chỉ cần sự sự xác nhận của thị trường tức là chúng ta chờ cái tín hiệu về cái khả năng hấp thụ nó diễn ra thực sự thuận lợi tức là đoạn này vẫn có những người sẵn sàng bỏ tiền ra mua uh, mua cái vị thế của những người người ta muốn cắt lỗ ở vùng này thì ít nhất là chúng ta sẽ giữ được cái nền giá ở đây ờ, và sẽ có hai đáy lúc đó thì khả năng hồi phục trong ngắn hạn nó sẽ có nó sẽ còn chúng ta sẽ còn tiếp tục chờ được còn nếu nó thủng xuống vùng dưới này thì thôi khỏi bàn đúng không ạ sẽ rất là xấu ở giai đoạn phía sau hôm nay thì uh, trụ tiếp tục là nhóm bị mang ra bán uh, tác động tới index này chúng ta có HPG tiếp tục đóng đến cực xấu Masan Vietcombank uh, ờ, thế giới di động uh, GVR uh, MBB nói chung là banh này bất động sản này ngân hàng này bán lẻ này thép này toàn là những mã có vốn hóa lớn bị mang ra bán thôi hôm nay thì chỉ có một nhóm duy nhất đó là nhóm dầu khí thì còn giữ được cái um, cái sức chống chịu tương đối tốt à, thì tổng kết lại đối với index thì rõ ràng là chúng ta sẽ phải tiếp tục chờ đợi đúng không ạ nếu mà chưa có tín hiệu bị thủng đáy mất 1070 uh, thì anh chị em cứ tiếp tục giữ lại vị thế mình đã có và câu chuyện bây giờ thì chúng ta sẽ cần sự xác nhận của thị trường thôi xem nó có muốn tiếp tục để chúng ta chơi hay không à, nếu mà nó giữ được cái trạng thái tích lũy ở quanh đây và tích cực hơn nữa là bật hồi thì đấy sẽ là tín hiệu ok chúng ta có thể tiếp tục giữ các vị thế hoặc là bắt đầu có thể mở mua được còn trước mắt thì rõ ràng là sẽ phải chờ trong thêm ngày mai có thể là thêm phiên ngày thứ hai tuần sau nữa ờ, đã qua một số nhóm ngành đầu tiên là nhóm thép chúng ta có hòa phát này đó, ờ, phát đoạn này khá là quan tâm bởi vì đây vẫn là một cổ phiếu uh, thuộc nhóm phòng thủ và là mang tính quốc dân bởi vậy là khi mà nó rơi về những vùng giá rất là sâu về tận giá 18 tức là vùng giá của năm 2020 thì uh, nó sẽ là một cái uh, giống như là một cái miếng mồi ngon cho những anh chị em thích chơi tích sản nhưng mà với tín hiệu mua của Hòa Phát đoạn này thì mình đánh giá là vẫn chưa có Đó, hôm nay thì tiếp tục là một phiên rơi này hôm nay gần như là không có cầu vào giảm một cây gần gần như là sàn luôn 6,25 phần trăm và RSI tiếp tục đi xuống rất là sâu và đóng nến với thanh khoản gia tăng như thế này rõ ràng là áp lực bán của HPG nó sẽ còn tiếp tục duy trì và có thể nó sẽ rơi về đâu đó khoảng 16 17 à, anh em hay nói đùa với nhau là sẽ về Hải Phòng còn về 16 là có thể xác suất có thể giao ra HPG trong ngắn hạn tức là cái vùng nền giá của nó vùng nền này thì nó tương đối là ngắn thôi vùng nền giá tương đối là ngắn của uh, hồi uh, cuối năm 2020 đó hoa sen đối với hoa sen thì ờ, nó vẫn chưa thủng cái đáy của vùng hồi của tháng 6 thì có thể là trong ngắn hạn thì nó sẽ tìm về cái vùng cái đáy này đó, hoa sen thì có thể uh, sẽ về lại khoảng đâu đó 11 đến 12 thì về đây nếu mà tích cực thì nó sẽ có quá trình tích lũy và bật hồi thì đối với anh chị em mà muốn mua đối với hoa sen ấy, thì nên chờ đúng không ạ hôm qua mình có trình bày về một số kế hoạch mua ấy, thì rõ ràng là chúng ta nên tìm và theo dõi đối với những mã cổ phiếu mà nó rơi về lại những vùng đáy ở trong năm nay chúng ta có những cái, cái, cái thời điểm mà thị trường tạo đáy trong năm nay nó hồi tháng 5 tháng 6 và tháng 7 đó, thì thường một số mã cổ phiếu sẽ có những cái đáy cũ ở vùng đó thì trong thời điểm hiện tại thì những cổ phiếu bị điều chỉnh mà nó tìm về những vùng vùng đáy đó và nó bắt đầu chững lại đà bán và có tín hiệu uh, tích lũy hoặc là hồi phục thì chúng ta có thể quan sát và mua những cổ phiếu đó còn những cổ phiếu giống như Hòa Phát ấy, nó đã rơi quá sâu rồi thủng cái đáy của cả một năm rồi thì rõ ràng chúng ta không nên uh, nên loại nó ra khỏi danh sách theo dõi Hoa sen là một cổ phiếu chúng ta có thể để ý nếu mà nó về đâu đó khoảng 11 12 hay là Nam Kim đó Nam Kim thì cũng đã gần về vùng đáy rồi khoảng ờ, một giá thôi là về rồi thì về đây chúng ta có thể canh mua Thực sở dĩ tại sao chúng ta lại phải mua ở cái vùng đáy cũ của năm nay bởi vì khi chúng ta mua ở đây thì chúng ta có thể đặt ra một cái bốc cắt lỗ nó rất là dễ dàng và thiệt hại sẽ không có nhiều mất đáy thì chúng ta sẽ bán và chúng ta chỉ lỗ khoảng đâu đó khoảng một hai phần trăm ở ờ, ví dụ trường hợp của hoa sen này đó <clears throat> hôm qua video mình có nói tại sao chúng ta lại không mua ở cái vùng này vì nếu chúng ta mua ở đây thì đặt mốc cắt lỗ rất là khó bởi vì chiết khấu từ 13 về 10, 11 12 nó không phải là nhỏ họ ờ, nếu cho mua ở đây thì nó đâu khoảng 14 phần trăm nếu mà chẳng may nếu mà nó tăng được thì không sao đúng không chẳng may mà nó lại giảm xuống như phiên hôm nay thì nó sẽ ra kịch bản tiêu cực của nó giảm xuống rồi thì chúng ta phải chịu cái mức lỗ 12% để chờ nó về đáy cho nó bật hồi lại sẽ rất là mất thời gian và có thể là có xác suất nó bật về đáy này về đáy này nó không bật lên nổi đúng không ạ nó lại giảm tiếp thì rõ ràng là chúng ta sẽ bị lỗ rất là nhiều có thể lên đến 15 20 phần trăm và vậy là khi chúng ta mua ở sát hỗ trợ tức là khoảng 11 12 thì chúng ta có thể đặt ra mức cắt lỗ chỉ chiết khấu khoảng 3 phần trăm thôi thì à, cắt lỗ nó sẽ nhẹ nhàng hơn mặt đáy như vậy sẽ an toàn hơn <clears throat> một trường hợp khác như con thế giới di động à con uh, à, DigiWorld còn thế giới số đúng không ạ tại sao chúng ta không nên mua ở đây nó mà phải chờ về đây rồi mua vùng này thì chưa chắc nó đã tích lũy ở đây và nó hồi lại có vẫn có thể trường hợp nó giảm về đây đúng không ạ? bởi vì lấy chúng ta đặt mốc cắt lỗ ở vùng này vùng đáy này thì cái chiết khấu có thể lên đến khoảng mười mấy phần trăm gần mươi phần trăm nó rất là khó vậy là đoạn này chúng ta không nên mua mà hãy mua những cổ phiếu mà nó ờ, đã tiệm cận và có phản ứng tốt ở cái vùng đáy cũ trong năm tức là vùng đáy hồi tháng 5 và tháng 6 tháng 7 <clears throat> hôm nay thì nhóm bán lẻ này DigiGua thì giữ được uh, vị thế khá là tốt đó cổ phiếu này thì nó khá là ok có thể theo dõi có thể sẽ có những phiên nhúng về khoảng 53 54 chúng ta có thể lấy được thế giới di động thì yếu hơn thế giới di động hôm qua hôm qua mình có mua nhưng hôm nay thì uh, nó làm một cây sàn rồi có lẽ hàng mai hàng về nếu mà thực sự uh, nó không giữ được cái vùng đó quanh 58 57 58 thì chúng ta sẽ buộc phải cắt FPT <clears throat> FPT cũng đã về lại đáy tháng 5 đó mọi người thấy không nó sẽ rơi về đây nó sẽ trứng lại thì chúng ta cứ tiếp tục theo dõi những cổ phiếu này như cổ phiếu này hôm qua mình đánh giá là nó mình không đánh giá cao cái khả năng hấp thụ của nó mà cổ phiếu và nó cũng tương đương với Hòa Phát có cái lượng trôi nổi khá là lớn thì sẽ tương đối là khó để để ờ, để bật hồi và trong hoàn cảnh mà các cổ phiếu trụ liên tục bị đè ra để điều phối chỉ số bị đè chỉ số để ép nhỏ lẻ ra hàng thì những mã cổ phiếu có vốn hóa lớn như thế này thường là những con đầu tiên bị đạp vậy là khả năng nó bị giảm điểm tiếp tục ở trong cái phiên sắp tới là có thể xảy ra và khi mà thị trường quay trở lại thì chưa chắc những cổ phiếu này đã hồi lại được bởi vậy là chúng ta không nên tham gia những cổ phiếu nó nó có lượng trôi nổi quá lớn ở thời điểm này bởi vì dòng tiền bây giờ rất là yếu đúng không ạ tiền rất là yếu bởi vậy là sẽ không kéo được những con đạo như này đâu nếu mà thực sự thị trường có tạo đáy ấy, thì hãy quan tâm đến dòng cổ phiếu mít midcap chúng ta thường nói là trong một trên tăng thì dòng trụ được kéo đầu tiên đúng không ạ nhưng đấy là trong cái thời kỳ mà tiền rẻ tiền nhiều còn bây giờ tiền trên thị trường nó ít đi nó ít thì ít rất là nhiều đúng không ạ có thể là có 70.000 tỷ đang đang nằm chờ trong các tài khoản chứng khoán nhưng cái lượng tiền đó <clears throat> nó có được giải ngân hay không thì lại là một câu chuyện khác theo mình đánh giá là khả năng lượng tiền đó là giải ngân ra rất là khó nó sẽ vẫn nằm chờ hoặc là nó sẽ bị rút ra để đầu tư vào những kênh đầu tư khác đó vậy là hãy để ý đến những cổ phiếu mid cap chứ đừng ờ, đừng tập trung quá nhiều vào bọn trụ như thế này như là masan này đó Masan đã về lại đáy tháng 5 đó, về đây thì bắt đầu rút chân nhẹ cuối phiên thì có thể Masan sẽ ngừng đà rơi ở đây mình sẽ nói là câu chuyện là có thể bởi vì chiết khấu đoạn này nó quá lớn rồi nó phân phối một cái đoạn khá là dài ở đây sau đó nó giảm một phát từ 110 về 86 tức là đâu đó khoảng uh, ờ, 25 phần trăm với chiết khấu lớn và đã về hỗ trợ như thế này thì xác suất cao là Masan sẽ ngừng rơi ở đây trước mắt thì kỳ vọng nó ngừng rơi đã còn nó hồi được hay không thì có lẽ sẽ cần phải có quá trình tích lũy và hấp thụ thêm ở quanh đâu đó quanh vùng giá 86 87 khoảng vài phiên thì chúng ta mới đánh giá được hay là những cổ phiếu trụ thuộc nhóm khác như là nhóm ngân hàng chúng ta có việc công banh này đó việc công banh thì uh, cũng rơi về đáy tháng 7 đó, thùng đáy tháng 5 rơi về đáy tháng 7 vì và bắt đầu có tín hiệu chững lại rồi chứng lại được 3 phiên thì cũng chưa thể nói được gì khoảng 6 phiên mà nó giữ được cái nền giá này thì có thể là chúng ta có thể quan sát được có thể theo dõi được BID BID vẫn chưa về đến đáy tháng 6 đâu ở đoạn này thì nó sẽ còn loanh quanh ở đây sẽ có nhúng lại về uh, ờ, lâu đó khoảng 29 30 trong những phiên sắp tới Vietcombank chưa thể lên lại được từ vùng này còn đối với các cổ phiếu thuộc nhóm chứng khoán VND sàn đúng không ạ hôm qua là có cũng có cảnh báo chị em rồi VND nó rất là yếu nó chỉ uh, lên là chúng ta theo dõi thôi còn đoạn này thì vẫn giữ được hỗ trợ thì nếu mà chúng ta đã lỡ bắt ấy, thì có lẽ phiên ngày mai chúng ta vẫn có thể theo dõi thêm được nếu chúng ta lỡ mua ở những cây này thì vẫn có xác suất là VND sẽ giữ được uh, giữ được cái cái nền giá ở đây VNI mà thủng cái đáy 1070 thì khả năng cao là VND cũng sẽ thủng luôn cái vùng 15 này và rồi nó sẽ rơi xuống và nó sẽ lại tiếp tục một quá trình mò đáy siêu dài và vậy là khi mà nó mất vùng 15 thì, các vị thế ngắn hạn chúng ta buộc phải cắt hết SI SI cũng bắt đầu mò về đáy tháng 6 rồi Đó, các cổ phiếu thì hầu hết đều có một cái trạng thái nó khá là tương đương nhau và chúng ta có thể theo dõi ờ, đối với các nhóm ngành thì mỗi mỗi mỗi nhóm ngành ấy, thì nó đều có những cổ phiếu mạnh những cổ phiếu đứng đầu thì chúng ta có thể theo dõi trạng thái của những cổ phiếu đó thì khi mà thị trường bắt đầu tạo đáy chúng ta có thể sẵn sàng sẵn sàng lựa chọn một cái danh mục chúng ta đã có danh mục sẵn rồi một theo dõi thì chúng ta sẽ tham gia và mua nó sẽ nhanh gọn hơn để ờ, không bị lỡ những vùng giá tốt SI nếu mà test về đó khoảng 16.5 mà phản ứng tốt này đó, thì có thể nó sẽ trứng lại ở đây và sẽ có quá trình tích lũy và hồi phục HCM hôm nay sàn này HCM tệ quá HCM thì ờ, cũng còn khá là xa để về lại cái vùng hỗ trợ cứng vùng 16 PCI VCI cũng vậy đúng không ạ mấy con chứng khoán to thì đi tương tự như nhau còn mấy con chứng khoán nhỏ thì BSI này hôm qua mình đánh giá con này khá là khỏe đó bây giờ thì nó cũng mới về lại cái đáy của tháng 9 thôi nó còn khá là xa để về lại vùng hỗ trợ cứng vùng 20 phía bên dưới thì nếu mà thị trường tích cực thì có thể BSI sẽ bật lại luôn từ vùng này BSI đoạn này mình đánh giá khá là khỏe nó giữ cái thế khá là tốt nó vẫn là một cổ phiếu đang giữ xu thế hồi phục đó thì những cổ phiếu này thì có thể là có câu chuyện gì đó ở phía sau gọi là dòng tiền trợ giá nó không bị ép bán nhiều vậy là cái nó có câu chuyện cho nên là cái cái lượng trôi nổi của nó sẽ được gom lại gom lại và, và nằm trong tay một cái ờ, tài khoản nào đó một cái tổ chức nào đó và khi thị trường biến động thì vấn đề của tổ chức đó ấy, là người ta không muốn đánh lên thôi chứ người ta cũng không xác định bán bởi vậy những cổ phiếu này giữ giá rất là tốt nó điều chỉnh mấy phiên hôm nay chỉ đơn giản là vì cái phần cổ phiếu từ nhỏ lẻ người ta muốn bán ra và vậy nó tạo thành 3 phiên 4 phiên điều chỉnh như thế này nhưng nhìn chung là cổ phiếu này đang có đang có một cái vị thế khá là tốt <clears throat> nếu anh chị em muốn đánh lướt sóng thì những cổ phiếu như thế này chúng ta cũng có thể quan tâm đó, giữ thế khá là tốt mặc dù nó không tạo chiết khấu nhiều đâu nhưng mà nó có nó có trợ giá và đặc điểm những cổ phiếu này này là chúng ta không thể đánh với một cái nắp lớn được khi mà dòng tiền lớn người ta phát hiện ra là nhỏ lẻ đu vào quá nhiều ấy, thì người ta sẽ không đánh lên và nhịp nhúng phía sau nó sẽ khốc liệt nó sẽ còn đó bởi vậy là chúng ta đánh cà phê và những cổ phiếu như thế này Ờ, đánh đâu đó khoảng ờ, khoảng ờ, một ít thôi khoảng 10 20 phần trăm cái tỷ trọng thì chúng ta cũng có thể xác suất là kiếm được lợi nhuận tốt nhất là không nên đánh vào một cái tỷ trọng quá lớn để tránh là đánh động vào dòng tiền lớn và có thể làm hỏng câu chuyện của họ bởi vậy là nếu xác định lướt sóng ấy thì BSI có thể theo dõi được một hai phiên nếu giữ được cái biên quanh 20 năm thì chúng ta có thể tham gia CTS thì cũng chỉnh đúng không ạ CTS thì à, cũng sắp về lại đây tháng 7 rồi những cổ phiếu mà nó đang cách một tí nữa là nó về đến gần hỗ trợ này này thì chúng ta tốt nhất là nên canh mua nếu muốn mua ấy, thì nên cảnh gần hỗ trợ đừng có mua cái đoạn chơi vơi như thế này rất là nguy hiểm rất là khó bán rất là khó cắt và lý do anh chị em bị kẹp nặng ấy thường là bị dính vào những cái quả như thế này dầu khí hôm nay giữ thế rất tốt đúng không ạ PVD hôm qua mình có múc một ít đó thì uh, vẫn đang loanh quanh giá mua bạn này PVD nó cũng không bị chỉnh nhiều nó BSR cũng vận động khá ổn họ BSR thì ờ, có vẻ như đã tìm được đáy rồi đấy còn này thì nếu muốn mua thì có lẽ là chờ nó test lại đáy hai chúng ta mua hay là PVT đó, ờ, PVT thì cũng đang loanh quanh ở vùng đáy chưa phải là xấu ờ, nếu thủng xuống dưới đây thì mới gọi là xấu còn nó quanh ở vùng này thì có thể chúng ta vẫn kỳ vọng được một cái sự tích lũy ở quanh đây PVS ở ờ, PVS thì uh, rất là khó hồi đúng không? bởi vì nó có một cái đoạn cản khá là mạnh ở đây quanh 24 chính là sự giao kết của các đường trung bình đoạn này nó sẽ mang tính chất là cả tâm lý Đó, ờ, khi mà ai cũng nghĩ là về đây bị bán thì người ta sẽ không dám mua ở đoạn này và người ta sẽ chờ nó vượt hẳn lên và nếu cổ phiếu này có một dòng tiền đủ mạnh đánh qua vượt được 24 25 thì nó sẽ tăng rất tốt ở phía sau còn đoạn này thì chúng ta không nên mua chỉ nên chờ thôi bất động sản chúng ta có DXG này hmm, vẫn vẫn chưa có gì khả quan đúng không ạ vẫn đang cố gắng tích lũy tạo đáy đoạn này thì vẫn là pha ngừng bán thôi nó sẽ chung pha với thị trường vẫn là ngừng bán và chờ tiền vào hay là Hà Đô Hà Đô thì nó sẽ liên quan đến mảng năng lượng nhiều hơn Hà Đô cũng giảm rất mạnh từ phía bên trên rồi từ 52 về tận 30 năm rồi trời ơi sợ giảm nhiều quá đoạn này thì có thể Hà Đô sẽ có một vòng đánh về 30 nó mới lên được Khang Điền Khang Điền cũng là một cổ phiếu mà mình theo dõi bởi vì đây là một doanh nghiệp đánh giá khá là cao nhưng mà cổ phiếu này thì đoạn này khá là khó chơi Khang Điền là một doanh nghiệp có tính cạnh tranh rất là cao ở trong nhóm bất động sản thương mại các dự án của nó rất là ok năm nay cũng khá là nhiều triển vọng nhưng mà thị trường nó như vậy rồi vĩ mô như vậy rồi thì nó cũng khó tránh được cái xu thế chung khang điền thì đã rơi về lại cái đáy của tháng 4 2021 đoạn này thì có thể khang điền sẽ chứng lại đấy đoạn này thì bắt đầu có dấu hiệu muốn tạo đáy muốn ngừng bán rồi à, chúng ta sẽ theo dõi thêm chưa có sự xác nhận thì tốt nhất là chúng ta cứ đứng ngoài quan sát làm long <coughs> làm long còn thảm hơn đúng không làm long rơi kinh quá làm long mình có nhớ là có một anh phân tích uh, cái uh, phân tích cơ bản rất là hay ở trên youtube anh ấy thuộc chứng khoán fpt anh ấy uh, có có recommend con này khá là nhiều và bây giờ thì nó vẫn cứ rơi nhìn chung là đối với Lam Long này thủng đáy của tháng 6 từ rất là sớm rồi từ hồi tận 27 tháng 9 đó. một cổ phiếu mà đã thủng cái đáy sâu nhất của năm ấy thì nó sẽ rơi về những cái vùng mà rất là khó để đoán định thực tế đến Lam Long đoạn này từ những cây này này bắt đầu nó rơi xuống này thì cái biên giảm của nó ấy, nó bắt đầu có tín hiệu chững lại thanh khoản vẫn ở mức cao thì chúng ta có thể mường tượng ra một viễn cảnh một cái kịch bản đấy là đã có người đang mua vào ở vùng này rồi nhưng người ta đang mua vào rất là nhỏ giọt chưa có hiện tượng chưa có dấu hiệu gom hàng mạnh ở đây đoạn này thì đối với Nam Long nó đã có cầu rồi nhưng cầu vào chưa mạnh và người ta đang mua rất là rón rén và nếu mà nói theo cái vấn đề đó thì có thể là người ta đang chờ một cái vùng chiết khấu tốt hơn bởi vì đánh giá Nam Long vẫn có khả năng điều chỉnh sâu hơn ở trong nhịp này vậy là nếu anh chị em muốn đánh lướt ấy, thì đoạn này chưa để mua được còn muốn đánh tích sản thì đoạn này có thể gom được rồi và tất nhiên là sẽ gom nhỏ giọt khi mà cái biên rơi của nó nó vẫn còn như thế này biên rơi vẫn còn xuất hiện chúng ta không có lý do gì phải mua mạnh cả chúng ta sẽ mua mạnh khi bắt đầu có tín hiệu tích lũy đó kể cả đối với trường hợp đánh lướt sóng cũng vậy và đoạn này 5 năm sẽ còn giảm thêm có thể là sẽ về đâu đó khoảng 24 năm và tái tích lũy lại thì chúng ta có thể mua còn đoạn này thì gom gom nhỏ giọt thì ok nếu mà anh chị em có một cái lượng tiền mặt lớn ở thời điểm này à, dầu khí chúng ta có con uh, gas à con pet này pet thì uh, nó liên quan đến mảng bán lẻ bán lẻ nhiều hơn cũng đã về đáy và bắt đầu đi ngang đúng không? ạ. dầu khí đoạn này mình đánh giá là đang ok nhất thị trường ấy mặc dù nhóm này khá là khó chơi nhưng mà nếu mà về cái sự vận động tương quan đối với thị trường thì dầu khí đoạn này đang là nhóm ngành về đánh giá là nếu mà thị trường bật lại thì có thể đây sẽ là nhóm ngành nó nó tạo được biên tăng tốt nhất mình không nói câu chuyện là nó sẽ gồng bánh ở thị trường mà nó chỉ nói với vấn đề là tạo biên tăng khi mà thị trường ổn định lại thì dầu khí là nhóm ngành mình đánh giá tương đối cao và pet đang đi khá là tốt đúng không ạ pet đi khá là tốt đã tích lũy được ờ, bốn uh, năm phiên ở trên cái nền giá này rồi Bây giờ nó chỉ chờ tín hiệu ổn định từ thị trường là nó sẽ hồi thôi vào đây pet để hồi 37 anh chị em nào thích thì có thể mua thăm dò ở vùng này ok đánh giá là vùng này cái nền thì khá là khỏe có thể lấy được đó thì đó là một số cái ờ, nhận định ngắn của mình về thị trường bởi vì ờ, ở thời điểm này thì không còn quá nhiều vấn đề để nói đúng không ở hết các trong ngành đều đều xấu có thể nói là đều xấu và nó chia ra hai loại chờ sao pin nào. chia ra hai loại thì là một là dạng cổ phiếu quay trở về nền giá cũ trong năm tức là các cái vùng đáy cũ của hồi tháng 5 và tháng 7 và dạng thứ hai là những cổ phiếu đã thủng đáy ví dụ như con đạt phương này đã thuộc đáy tháng 7 đó thì uh, quan điểm của mình thì nếu muốn mua ấy, thì thứ nhất là chúng ta phải chờ một cái tín hiệu tích cực thì thị trường đã thị trường phải tạo đáy á. đó thị trường phải uh, nếu phiên ngày mai phản ứng tích cực ở cái vùng 1070 và rút chân đi lên thì coi như là một tín hiệu tích cực thì thị trường thì chúng ta có thể bắt đầu để ý đến những cổ phiếu vận động đồng pha tức là những cổ phiếu đang chững lại ở cái đáy tháng 5 tháng 7 trong năm đó thì chúng ta có thể canh để lấy những cổ phiếu đó đối với đó là những cổ phiếu đã cạn cung và nó chỉ chờ cái tín hiệu tích cực từ thị trường để cầu kéo vào thôi còn những cổ phiếu đã thủng đáy như thế này thì chúng ta nên hạn chế tham gia mặc dù nó đã giảm rất sâu đúng không ạ nhưng cái việc mà nó bị thủng đáy thủng hỗ trợ mạnh như thế này thì khả năng là dòng tiền lớn đã thoát ra và cơ hội quay trở lại của nó rất khó tất nhiên là thị trường tích cực thì nó cũng sẽ hồi thôi nhưng mình không đánh giá cao cái cái biên hồi của những cổ phiếu kiểu như thế này đó thì đó là quan điểm của mình anh chị em có thể tham khảo để uh, lập ra sẵn một cái danh mục ở ờ, uh, watchlist một cái theo một cái danh mục theo dõi cho mình ở trong uh, những cái giai đoạn sắp tới đầu tư công thì VCC yếu này HT1 hôm nay sàn HT1 cũng đã rơi khỏi đáy rồi rơi khỏi hỗ trợ rồi thì những cổ phiếu này thì chúng ta nên một là cắt lỗ nếu có thể nếu có thể họ không thì chờ cho nó hồi một chút rồi chúng ta cắt sau còn không mua trung bình giá với những cổ phiếu này chắc chắn là không nên mua trung bình giá HBC vẫn đang khá ok nhá HBC vẫn chưa có quá xấu đâu về lại hỗ trợ tháng 6 và bắt đầu chứng lại rồi đó thì uh, với cái với cái quan điểm như vậy thì anh chị em có thể à, đưa ra hành động cho mình ở trong những phiên sắp tới đó, mong là ngày mai thị trường chúng ta sẽ có rút chân không thì bị cực quá rồi cứ thế này thì anh chị em nghỉ chơi hết mất rồi video của mình cũng xin phép được kết thúc tại đây cảm ơn xin chào tất à, cảm ơn tất cả mọi người đã có thể theo dõi và xin chào tất cả mọi người